Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021, tức ngày 28 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Cục diện tương xung mang lại những tác động xấu khiến người tuổi Tý hay cảm thấy căng thẳng và nóng nảy, thậm chí con giáp này còn có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát, gây ra những chuyện thị phi không đáng có. Nếu muốn giữ bình tĩnh, bản mệnh hãy thử cách hít thở sâu. Vậy trình trong ngày hôm nay, con giáp này có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều đối tượng khác giới. Tuy nhiên, chưa chắc đó đã là những người chân thành muốn làm thân. Tuổi Tý nên giữ khoảng cách với họ. Nếu có độc thân, bản mệnh hãy chờ đợi thời điểm thích hợp hơn. Bù lại, vận trình tài lộc khá vượng phát do có chính tài phù trợ nên con giáp này vẫn có thể tìm được những mối làm ăn hứa hẹn. Hãy quan sát và đánh giá tình hình cẩn thận để có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác. Tiền bạc dư dôi và thoải mái hơn nhưng vẫn nên cố gắng kiểm soát chi tiêu nữa nhé giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Tuổi Sửu có tinh khí thất thường do phải chịu tác động của cục diện tương hại, con giáp này không giữ được sự điềm tĩnh và cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành người bốc đồng, dễ nổi nóng và hay thay đổi đến mức đáng ngạc nhiên. Vì bản tính nóng nảy nên bản mệnh cũng thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, phức tạp. Có lẽ đây là biểu hiện của việc người tuổi Sửu đã làm việc quá sức trong khoảng thời gian vừa rồi. Hãy để bản thân nghỉ ngơi một vài ngày nhé ngũ hành hỏa sinh thổ, vợ trình tình cảm khá hài hòa êm đẹp, có giáp này và người ấy luôn thấu hiểu cho nhau. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hai người luôn tâm sự với nhau để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhờ thế mà những mâu thuẫn hiểu lầm không còn nữa, mối quan hệ thêm khăng khít bền chặt hơn. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Ngọ, Thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tam hợp giúp đỡ, tuổi dần luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Con giáp này là người quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay và làm ngay, chứ không chần chừ do dự. Tuy nhiên, cũng vì thế mà những quyết định của bản mệnh thường khá hấp tấp và vội vàng. Về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này cần duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ, chứ đừng nên hứng thú lúc mở đầu rồi về sau lại bỏ bê, lời biếng. Bởi cứ như vậy thì người tuổi dần sẽ không thể hoàn thành mọi công việc tốt nhất được. Trong ngày ngũ hành mộc sinh hỏa cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia phát triển tốt đẹp. Nếu gia đình có công việc quan trọng, con giáp này không bao giờ quyết định một mình mà luôn trao đổi ý kiến với bạn đời của mình để vợ chồng đạt được sự đồng thuận. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý Nhất Phù Trợ, Mùi, Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Vợ Trình Tài Lộc có dấu hiệu sa sút, cục diện tương phá cảnh báo tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng và phải cực kỳ cẩn thận nếu muốn tránh được đối tượng lừa đảo. Nếu đang làm công việc kinh doanh, con giáp này không nên đi đến quyết định đầu tư vào thời điểm này bởi có thể người tuổi mão sẽ bị kẻ thù ngáng chân hoặc vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Người tuổi mão nên bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp hơn. Chính quan lại cho thấy những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có cơ hội phát triển rất tốt. Con giáp này là người nghiêm túc và luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này khiến lãnh đạo có ấn tượng tích cực về bản mệnh và sẽ đưa ra quyết định cất nhắc trong tương lai. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, Tý hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Tỷ kiên gây rối, đường tình duyên của tuổi thìn có phần trục trặc, con giáp này với tính tình thẳng thắn và cứng cỏi có thể sẽ vướng phải những tranh chấp của bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bản mệnh cần phải có cách cư xử khéo léo để vẫn giữ được lập trường của mình mà lại không làm tổn thương ai. Trong các mối quan hệ xã giao, con giáp này là người không nản trí, tuy nhiên có những lúc cũng cần phải học được cách cư xử nhún nhường hoặc thỏa hiệp trong một vài trường hợp. Người tuổi thìn không nên khăng khăng theo ý kiến cá nhân mà bỏ ngoài tai lời người khác, tự đẩy mình vào cảnh cô lập vợ trình tài lộc trong ngày lên xuống thất thường, lời khuyên dành cho con giáp này đó là nên học cách quản lý tài chính thông minh bằng cách phân chia nguồn thu nhập cho chi tiêu thành nhiều khoản khác nhau. Hơn nữa, bản mệnh cần tránh tiêu pha hoang phí và thoải mái quá mức.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 những cơ hội quý giá khi đã trôi qua thì khó có thể xuất hiện lại lần thứ hai. Nếu có công việc đã lên kế hoạch từ lâu, con giáp này nên chủ động thực hiện ngay, không nên tiếp tục chần chừ, do dự để lỡ thời cơ. Đường tài lộc khởi sắc, doanh thu rủng rỉnh, giúp người tuổi tỵ có thể tự do thỏa mãn những mong ước xa xỉ của mình. Về phương diện tình duyên vẫn diễn ra hài hòa êm đẹp, bản mệnh dù có bận rộn đến mấy thì cũng không quên dành thời gian để san sẻ niềm vui, nỗi buồn với người ấy. Mối quan hệ tình cảm sắp vơi lại đầy, đem lại cho những người trong cuộc những cảm giác đặc biệt mới lạ. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Cục diện tự hình gây ra những tác động xấu cho người tuổi ngọ, Con dâm này là người rất hiếu thắng, không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội, dễ mắc bẫy kẻ tiểu nhân. Bản mệnh không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích những lời khen ngợi, su nịnh từ phía người ngoài. Những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp con giáp này tiến bộ dần dần và thực sự thì chúng có giá trị hơn lời khen nhiều. Hôm nay cũng khá thích hợp để xuất hành đi xa, vì vậy tuổi ngọ có thể đi về hướng đông nam để gặp hỷ thần hoặc hướng bắc để gặp tài thần để mọi chuyện thêm phần suôn sẻ. Vợ Trình Tình Duyên có bản mệnh về cơ bản là bình ổn, tình yêu ấm êm và hài hòa trở thành nguồn động lực rất lớn giúp con giáp này vượt qua những áp lực của cuộc sống. Thế nhưng, đừng chỉ biết nhận tình cảm về mình mà không có bất cứ sự đáp trả tình cảm nào với người ấy. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu có độc thân, con giáp này nên tranh thủ cơ hội này để mở lòng hơn với những người khác giới. Biết đâu bản mệnh sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình. Trong khi đó, những người đã lập gia đình có một ngày yên bình. Con giáp này và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà. Dù công việc có áp lực đến đâu, chỉ cần trở về nhà là tuổi mùi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, kiếp tài nhắc nhở bản mệnh cần giữ lý trí khi giải quyết công việc, đừng làm việc theo cảm tính của mình. Đôi lúc những điều con giắc này mắt thấy tai nghe đã phản ánh đúng bản chất sự việc. Hãy học cách tham khảo thông tin nhiều chiều, được công danh cũng diễn ra không dễ dàng. Điểm báo có những rắc rối như từ trên trời rơi xuống, đặt bản mệnh vào những tình huống sở khóc sở cười. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Thực thân phù trợ, người tuổi thân dễ phát tài trong ngày hôm nay, nhất là với những người đang làm nghề tự do và đã cố gắng nỗ lực trong suốt một thời gian dài. Con giáp này sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Bản mệnh dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tuổi thân và nửa kia của mình lại không quá tốt đẹp. Con giáp này có thể trở thành người không giữ lời và khiến nửa kia tức giận. Hãy thành khẩn nhận lỗi để hóa giải những xích mích không đáng có. Vợ Trình công danh sự nghiệp diễn ra khá thuận lợi, công việc đi vào khuôn khổ, bản mệnh có thể an tâm nghỉ ngơi mà không cần lo nghĩ nhiều. Vận tài lộc cũng hanh thông nên người tuổi thân có thể an tâm tiến hành các kế hoạch đã xây dựng từ trước đó. Kết quả thu về sẽ không phải thất vọng đâu. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Thương quan giáng họa, người tuổi dậu có thể cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí là có ý định bỏ cuộc trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù có gặp phải chuyện tồi tệ đến thế nào, con giáp này cũng không nên thất vọng và dễ dàng có ý định rút lui như vậy. Hãy suy nghĩ lạc quan hơn trước mọi sóng gió của cuộc đời, bởi khó khăn cũng là cơ hội để bản mệnh rèn luyện và khẳng định bản lĩnh. Hãy để những người gây khó dễ buộc phải đánh giá tuổi dậu bằng con mắt khác xưa. Con giáp này nên tập trung tinh thần và kiên trì để thực hiện các dự định của bản thân nhé ngũ hành hỏa khắc kim cũng cho thấy các mối quan hệ tình cảm của bản mệnh phát triển không được lý tưởng. Con giáp này không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không chỉ nhận lấy sự tổn thương mà thôi. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Ngọ, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Tỷ Kiên tác động người tuổi tuất có chi tiến thủ nhưng lại không biết cách mở rộng mối quan hệ của mình, khiến việc thăng tiến cũng không thuận lợi như người khác. Con giáp này cần phải xem lại cách giao tiếp của bản thân, người làm lãnh đạo có thể phải giải quyết rắc rối do cấp dưới gây ra. Tuy nhiên, bản mệnh không nên nóng nảy, nghe lời kẻ định bợ để đưa ra những quyết định sai lầm. Hãy phân tích mọi việc một cách thật lý trí. Bù lại, tuổi tuất có một mái ấm rất hạnh phúc. Chắc hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho dù có những lúc làm người ấy buồn lòng đi chẳng nữa. Vợ trình sự nghiệp hôm nay diễn ra vô cùng hanh thông nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, lại thêm sự thể hiện năng lực tài tình mà có giáp này mong chóng tỏa sáng. Tài lộc cũng đi lên trông thấy, nhưng bản mệnh tránh nên vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng hay không biết nỗ lực cho tương lai. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tị, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi ngũ hành thủy khắc hỏa, người tuổi hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào con giáp này đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự. Đây là một bộ mặt của xã hội, bản mệnh không nên quá thất vọng vì điều này. Trong gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên cũng không được như mong muốn, đôi bên tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Tuổi hợi hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự giãn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển căng thẳng hơn. Tuy nhiên, về phương diện tài lộc, con giáp này lại được thiên tài phù trợ, có thể phát tài dựa trên chính vận may của mình. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá phụ thuộc vào điều này. Muốn trở thành người giàu có thực sự, người tuổi hợi cần dựa vào chính sức lao động của mình. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,